Quý khách, ngài muốn gọi món à? Ta muốn cái này Đó là món ăn của biển hiệu chúng tôi Bao nhiêu ngân lượng? 50 Thật ngại quá Chỗ chúng tôi không thu ngân lượng Cho hỏi ngài có nhân dân tệ không? Nhân dân tệ tại hạ không có Vậy thì ngài không thể gọi món rồi Dám hỏi cô nương Ở đâu có thể lấy được nhân dân tệ ở đường đối diện có một máy ATM, ở đó có thể rút được nhân dân tệ, rồi hãy quay lại đây gọi món. Máy rút tiền. À, Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Ông nội mày, thật là không có tiến bộ gì cả. Ông nội mày làm cái gì cũng không được. Còn bắt tao lần nào cũng phải đối xử công bằng với mày Ông nội mày Còn bắt tao giải quyết hậu quả Ông nội mày Ông nội mày Ông nội mày Ông nội mày Ông nội mày phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông nội mày Ông nội mày Ông nội mày Ông nội mày, ông nội mày ông... Vừa rồi trình tự của ta sai hay sao? Không sai, không sai Thế tại sao ta vẫn không lấy được nhân dân tệ? Vũ khí đó hỏng rồi, trên xe có Trên đó có cẳng dê nướng không? Ta đói rồi Có, trên xe có Đa tạ Đại hiệp khách sáo rồi, mời Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn Ta là ích, ta là ích đi, ta là ích đi. Thấy ông cốt cách kỳ lạ, có phải biết võ công không? Ông cao danh quý tính là gì? Tôi chính là kinh thành đệ nhất đao, Dương Ngạo Tại hạ phái võ đan, Trương Tam Phong Trương Tam Phong Vịnh Xuân, Diệp Vấn Diệp Vấn là ai? Diệp Vấn chính là người mạnh nhất thế giới Một người đánh lại 10 người Không đúng, hôm nay đến lượt tôi Một người đánh 10 người Không được, hôm nay là tôi Ta là Diệp Vấn Ta sẽ bảo vệ các ngươi Sử khả tiến Là ám khí gì Quả nhiên Lợi hại Đêm trong mùng nằm với vợ Bà kêu nhậu là phải đi vợ có nói năng chi ta phải đi cho bằng được ai nói xui mà nói ngược vợ là vợ mà ta là ta chủ tề lúa nâu ra năm ngàn ba môn xị đi làm sao mà sánh bằng đồ là đồ mà bia là bia ai trong đời mà không nhậu khi mà nhậu là phải say đầu đừng có lăng quay khi gần say ta lo về nhưng chạy xe đừng leo lề vợ con mình chẳng nhận ra từ hồi nhỏ sợ ma bây giờ lớn sợ vợ nhưng mà duyên mà nợ sợ là sợ mà chơi là chơi ai trong đời mà không nợ không nợ tiền thì nợ duyên nợ nó bám liên cho đời ta thêm mọi mệt nhưng mà ta đây không sợ nợ là nợ mà chứ là chê ai trong đời mà không có bồ bồ được gọi là cưng gọi là sống công khai cưng mà trong bì mật ta mà đây chẳng sợ vợ là vợ mà cứng là cưng vợ được một mà cưng được hai ai trong đời mà không được không được cho nó bám liên biên cho đời ta thêm mọi mệt mà ta đây không sợ nợ là nợ mà chơi là chơi đêm trong mùng nằm với vợ nghe điện thoại là phải đi gặp bộ nhi nó rú rê ta phải đi cho bằng được ai nói xui mà nói vợ là vợ mà ta là ta từ hồi nhỏ sợ mẹ cha bây giờ lớn sợ vợ nhưng mà duyên mà nợ sợ là sợ mà chơi là chơi đêm trong bụng nằm với vợ nghe bạn gọi mà ta phải đi dù vợ có sắc xinh ta phải đi cho bằng được ai nói xối mà nói ngược vợ là vợ mà ta là ta sắc xinh xinh luôn đêm trong mùng nằm với vợ ngày bằng nhau ta chẳng đi bạn có nói năng chi ta nằm im ta ôm vợ bạn nói ta sợ vợ vợ không sợ thì sợ ai vợ không sợ thì sợ ai Yo! say không phải đi uống rượu không phải hay uống rượu rượu là điều mà bia ai trên đời chẳng sợ vợ mà chẳng sợ vợ thì sợ ai tuổi còn bé thì sợ ma khi làm cha thì sợ vợ vô sinh viên thì sợ là lối bờ nghe đến chiều đôi lại đi vợ mà nói nâng chi đây là cho một đạp đây là cho một đạp vừa là vợ mà ta là ta vợ cầm chén lên ta ta cầm chai ta đập lại trong cuộc chiến điều bằng vừa là vợ mà ta là ta hàng phở cơm mà kê thì đi ăn phở phở là phở mà cơm là ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say rượu thì nắm ba chai bia thì vay ba phải ai uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống rượu thì đừng uống bia ai trên đời chẳng sợ vợ mà chẳng sợ vợ thì sợ ai vợ là đấng tối cao hay là con sư tử nhưng mà ta kết bằng cho đời bất cô ai nói dối hay nói ngừa vừa là vừa mà ta là ta tôi đã yêu Đi rằng tôi yêu người ấy thầm gầm gỡ nhau tôi đón cửa tìm bao tình anh như à, em mây cao tình à, em như anh trăng sao gỡ xong mình chán đường gần nhau cuộc sống kim tiền kim rồi chơi mấy bài này nữa ai ông anh xuống chơi nói sâu ý vậy im đi im đi vui gì mà, mà cười, cười. trong <laughs> đêm nay chắc, em, em say men dịu đông cớ sao em mời tôi lại để làm thế đây em em ơi duyên ta kiếp này đành tôi không bên nhau không chung đi về một đường em đi đi đi đi đi những ưu tư những đàn tình yêu ai chẳng 一会儿，你那个，你上医院看过没有？ <laughs> 你指定是有点毛病，你说你。